Cổ tức là gì? Là câu hỏi của nhiều nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Nhưng bạn có biết hết về cổ tức, chiến lược đầu tư theo cổ tức, một sự am hiểu toàn vẹn và toàn diện? Video này sẽ chia sẻ cho bạn tất tần tật về cổ tức. Phần 1. Cổ tức là gì? Cổ tức là gì? Mục đích, ý nghĩa của cổ tức. Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của công ty. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu Mục đích, ý nghĩa cơ bản của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu hay cổ đông của nó. Cổ tức là phương thức quan trọng nhất để phân phối cũng như thực hiện nhiệm vụ này. Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh, một phần lợi nhuận là sẽ được trả cổ tức. Các hình thức trả cổ tức, thuế cổ tức chứng khoán. Hình thức trả cổ tức bao gồm trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng. Bản chất cũng giống hệt như trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngoài ra, còn có quyền mua cổ phiếu ưu đãi. trả cổ tức bằng tiền sẽ làm giảm lượng tiền của doanh nghiệp trong việc kinh doanh, nhưng suy cho cùng, đó mới là mục đích chính của kinh doanh. Trả cổ tức bằng cổ phiếu, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu để trả cho cổ đông thay vì tiền mặt nhằm giữ lại cho hoạt động kinh doanh của mình. Thuế cổ tức chứng khoán Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt, bạn sẽ bị đánh thuế tùy vào mức thuế của mỗi quốc gia bạn đang đầu tư cổ phiếu. Tại sao chia cổ tức thì giá lại điều chỉnh giảm Thẳng thắn mà nói, nhà đầu tư mua cổ phiếu là để tạo ra lợi nhuận thông qua việc nhận cổ tức và tăng giá cổ phiếu. Tâm lý chung, nếu ta lật ngược vấn đề, nếu giá cổ phiếu không điều chỉnh giảm sau khi chia cổ tức thì càng gần ngày chia cổ tức, người giữ cổ phiếu không muốn bán để nhận được cổ tức. Sau ngày chia cổ tức thì nhà đầu tư đều sẽ muốn bán cổ phiếu. Điều này dẫn đến mất cân đối cung cầu cổ phiếu, gây ra mất tính thanh khoản cổ phiếu và sự biến động giá quá lớn tăng sốc khi trước ngày chia và giảm khủng sau ngày chia. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1121. Nếu điều này xảy ra thì thanh khoản sẽ ăn lặng tăm. Nhà đầu tư mua cổ phiếu sau ngày chia cổ tức mong muốn mua giá thấp hơn vì sang năm mới được chia cổ tức lại. Do đó, để đảm bảo tính công bằng cho người mua và người bán vào ngày chia cổ tức, bắt buộc giá phải điều chỉnh giảm theo đúng tỷ lệ nhận cổ tức. Dưới góc nhìn toán học thì chia cũng như không chia nhưng ở góc độ kinh doanh tâm lý, đầu tư dài nó có vai trò nhất định. Đối với trường hợp phát hành cổ phiếu lớn hơn thị giá, thì giá điều chỉnh sẽ không đổi. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày gì? Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày gì? Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự hội đồng cổ đông, vân vân. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán và là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu, phát hành thêm, vân vân. Phần 2. Công thức và bản chất khi điều chỉnh giá cổ phiếu khi chia cổ tức 1. Bản chất công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức Công thức điều chỉnh giá khi chia cổ tức được thực hiện theo định luật bảo toàn vốn và dòng tiền hiểu đơn giản ở góc độ toán học chia cũng như không khi đó tổng vốn hóa và tiền trước và sau ngày giao dịch không hưởng quyền là bằng nhau phần 3 cổ tức và ưu nhược điểm để săn cổ phiếu trả cổ tức cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của công ty mỗi hình thức cổ tức sẽ ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp và vai trò quyết định đầu tư cổ phiếu của nhà đầu tư do đó nếu nhà đầu tư hiểu được điều này sẽ tạo ra lợi thế trên thị trường chứng khoán một Trả cổ tức bằng tiền mặt ưu điểm của trả cổ tức bằng tiền mặt, mang lại cảm giác chắc chắn cho cổ đông khi tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu. Đối với những nhà đầu tư phòng thủ thì việc nhận tiền mặt từ công ty mang tính đảm bảo hơn nhiều so với việc công ty giữ lại tiền và chạy theo những cơ hội hào nhoáng nhưng không chắc chắn. Chứng minh là công ty có dòng tiền vững mạnh, an toàn khi đầu tư. Cần lưu ý xem xét thời gian chi trả trong thời gian dài, ổn định và có sự tăng trưởng cổ tức. Cẩn thận với các công ty vay nợ để trả tiền cổ tức nhược điểm của trả cổ tức bằng tiền mặt. Đối với những công ty đang khó khăn về tài chính hay công ty đang trong giai đoạn phát triển mở rộng thì trả cổ tức bằng tiền mặt làm giảm lượng tiền trong doanh nghiệp khiến doanh nghiệp thiếu hụt tiền để mở rộng sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. 2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng Bản chất của trả cổ tức bằng cổ phiếu không thay đổi về mặt tài chính kinh doanh của công ty, chỉ thay đổi về mặt bút toán kế toán Đối với nhà phân tích cơ bản hay đầu tư giá trị thì điều này dường như là vô ích. Đó là lý do Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett chưa bao giờ chia tách hay trả cổ tức bằng cổ phiếu. Giá của cổ phiếu Berkshire Hathaway năm 2017 là hơn 6 tỷ đồng một cổ phiếu loại A. Đối với nhà phân tích kỹ thuật đầu cơ, có thể tận dụng sự hưng phấn của nhà đầu tư, do đó nó có tác động về mặt tâm lý trong ngắn hạn. Khi có tin chia cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu lớn thì giá cổ phiếu sẽ tăng Ưu điểm của trả cổ tức bằng cổ phiếu Đối với cổ phiếu ít thanh khoản thì trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tăng tính thanh khoản cho thị trường, làm giảm rủi ro thanh khoản cũng như làm giảm thị giá, giúp nhà đầu tư khác có thể dễ dàng mua cổ phiếu, do đó giá cổ phiếu sẽ tăng. Công ty có thể giữ lại tiền để khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất, đầu tư vào những dự án mang lại lợi nhuận lâu dài cho cổ đông. Nhược điểm của trả cổ tức bằng cổ phiếu Vì vốn hóa không đổi, chia cũng như không chia, doanh nghiệp đầu tư những dự án không hiệu quả khiến giá cổ phiếu giảm thêm. Có khi dính thêm cổ phiếu lẻ và khó bán được. Dù trả cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng, bản chất về mặt tài chính và kinh doanh là không đổi, chỉ thay đổi về mặt bút toán báo cáo kế toán từ lợi nhuận chưa phân phối sang vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, thường trong ngắn hạn ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu, đặc biệt là tin chia khủng. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không vượt trội, giá sẽ trở về mức trước khi tăng. Cá biệt, cổ phiếu công ty Berkshire Hathaway của Buffett không bao giờ chia cổ tức trong suốt gần 50 năm qua. Bởi lẽ không trả cổ tức bằng tiền mặt để dành tiền cho việc mở rộng và phát triển công ty. Không trả cổ tức bằng cổ phiếu hay thưởng cổ phiếu bởi chia cũng như không chia và để hạn chế những người thích lướt sóng nên giá cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng từ 7 USD lên 280.000 USD. 3. Bán cổ phiếu ưu đãi Việc bán cổ phiếu ưu đãi của doanh nghiệp nhằm tìm kiếm nguồn tiền tài trợ cho việc mở rộng dự án sản xuất kinh doanh của mình. Việc tăng, giảm giá cổ phiếu trong dài hạn phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như hiệu quả của dự án mới. Đối với nhà đầu tư phân tích cơ bản thì việc này có ý nghĩa nếu họ đánh giá tốt triển vọng của dự án mới cũng như doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật chỉ đầu tư lướt sóng thì không nên mua cổ phiếu vào thời điểm trước ngày chốt quyền vì sẽ bị ngâm vốn 2 đến 5 tháng chờ đợi hoàn tất quá trình nộp tiền và cổ phiếu phát hành mới về tài khoản. Lưu ý, việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên sẽ không điều chỉnh giá. Ưu điểm là khuyến khích nhân viên gắn bó và cống hiến cho công ty. Nhược điểm là sẽ làm cho phát hành thêm, làm pha loãng cổ phiếu, giảm EPS, do đó làm giảm giá cổ phiếu. Phần 4. Cách định giá và săn cổ phiếu theo chiến lược trả cổ tức 1. Tỷ suất cổ tức là gì? tỷ suất cổ tức là tỷ lệ cổ tức trả bằng tiền mặt chia cho giá cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức bằng cổ tức tiền mặt chia cho thị giá. 2. Các chiến lược đi săn cổ phiếu trả cổ tức. Thứ nhất, đối với nhà phân tích kỹ thuật, khi có thông tin chia cổ tức khủng hay có tỷ suất cổ tức cao, nhìn chung sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu. Đặc biệt những thông tin này bất ngờ đối với thị trường thì càng có hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đúng với mọi cổ phiếu. Điều này phù hợp với mua một nhóm cổ phiếu. Thứ hai, đối với các nhà đầu tư giá trị hay phân tích cơ bản. Cách 1. Săn cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao. Mua cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao hơn lãi suất ngân hàng. Đây là cách đơn giản cho những nhà đầu tư mới. Lưu ý cần cổ tức cần phải ổn định qua nhiều năm. Trên thị trường chứng khoán, nếu bạn chăm chỉ sẽ tìm thấy được một số cổ phiếu trả tỷ suất khá hấp dẫn, có thể dao động từ 10 đến 14% một năm. Rõ ràng hấp dẫn hơn rất nhiều so với mức gửi ngân hàng 6,5% một năm. Cách thứ hai, định giá cổ phiếu bằng cách kết hợp giữa tỷ suất cổ tức và tốc độ tăng trưởng. Tỷ suất cổ tức cộng tốc độ tăng trưởng dài hạn trong tương lai chia cho tỷ số P/E. Theo Peter Lynch và John Nip, ông thích chỉ số này cao hơn 1,5. Tất nhiên càng cao thì càng tốt. Cách 3. Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức Định giá cổ phiếu bằng chiết khấu dòng cổ tức cộng mô hình tăng trưởng cổ tức có 3 mô hình dựa trên 3 giả thiết về tăng trưởng cổ tức. Mô hình 1, cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi mãi mãi. Mô hình 2, cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi trong một số năm nhất định, sau đó chuyển sang tốc độ tăng trưởng thấp hơn và không đổi từ đó cho đến mãi mãi. Mô hình 3, cổ tức tăng trưởng với tốc độ không đổi trong một số năm nhất định, sau đó tăng trưởng với tốc độ giảm dần trong một số năm, rồi cuối cùng thì giữ nguyên tốc độ tăng trưởng từ đó cho 16 đến mãi mãi. Công thức đơn giản nhất do hai mô hình sau tương đối khó hiểu và khó áp dụng đối với nhà đầu tư tìm hiểu thị trường chứng khoán chưa lâu. Công thức P bằng D1 chia cho K trừ G. P bằng giá trị hợp lý chia cho giá trị thật thời điểm năm 0. D1 cổ tức của năm 1 hay năm tiếp theo. K tỷ lệ chiết khấu tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư kỳ vọng thu được khi đầu tư vào cổ phiếu, chi phí vốn cổ phần. G tốc độ tăng trưởng cổ tức Hy vọng những kiến thức của video này sẽ giúp ích cho anh chị hiểu thêm thế nào là cổ tức. Anh chị có thắc mắc hay cần kênh làm các video về chủ đề gì, hãy comment bên dưới nhé.